Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ờ, công ty nghe nhìn thông minh thì hôm nay ờ, tôi sẽ giới thiệu và review đến cho tất cả các bạn một cái sản phẩm mới nhất về cái mẫu thiết bị định vị năm 2020 thì cái tên sản phẩm của chúng tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn hôm nay đó chính là cái thiết bị định vị L16S đây chính là hộp đựng sản phẩm đấy, hôm nay tôi đập hộp trực tiếp cái sản phẩm này để tôi giới thiệu đến cho các bạn đấy, cái chức năng và giới thiệu cho các bạn cách sử dụng của cái chiếc định vị L16S này để phục vụ những cái nhu cầu của các bạn đấy, sử dụng làm với những mục đích gì thì bây giờ xin phép các bạn là tôi sẽ đập hộp ra này đầu tiên là một hộp sản phẩm ra thì nó sẽ có một cái thiết bị định vị uh, à, L16S đây chính là thiết bị định vị L16S này siêu nhỏ gọn luôn các bạn nhé đấy, có tem của à, công ty sản xuất tem bảo hành đấy, đầy đủ hết đấy, mặt hàng chính hãng 100% các bạn nhé hàng này thì hàng nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài Đấy, để phục vụ với cái mặt hàng này thì chúng tôi à, nhập với cái số lượng rất là lớn để phục vụ cho tất cả các bạn Đấy, trên cái thị trường Việt Nam Đấy, cần sử dụng cái dòng này tiếp theo là tôi mở hộp sản phẩm chính là một cái dây đeo Đấy, dây đeo để các bạn có thể hỗ trợ là các bạn lắp vào cái định vị à, LMCS này treo vào trên người treo vào cặp sách của con cái để chúng các bạn có thể theo dõi được và các bạn có thể giám sát được con cái của chúng ta thì ngoài ra chiếc định vị L16S này nó còn thêm cái chức năng là có thể nghe lén được hay là các bạn có thể nghe được âm thanh trong cái phạm vi bán kính từ 10 8 à, đến 10 mét với cái định vị à, L16S này ở xung quanh cái định vị là trong phạm vi từ 8 đến 10 mét đây các bạn nhé rất là nhỏ gọn với cái sản phẩm là chống nước và đây sẽ là cái chân sạc của nó các bạn sạc pin à, với cái định vị L16S này thì các bạn sạc pin sử dụng được trong vòng là 3 đến 5 ngày đối với định vị LPCS còn về phía sau của định vị phía mặt sau thì nó sẽ có một cái uh, làm châm được uh, cấu tạo ở phía đằng sau để các bạn có thể dính vào xe này hay dính vào những vật dụng có sắt kim loại để các bạn dính vào dính chắc ở nơi đó luôn để các bạn rất là khó để phát hiện và ngoài ra thường thì các bạn hãy sử dụng những dòng này ví dụ như là giám sát được tài sản của chúng ta như xe máy hoặc ô tô hoặc là các bạn có thể giám sát con cái này đi đâu làm gì hay giám sát đặt tại những cái nơi nào mà các bạn cần đấy, lấy thu thập những âm thanh làm bằng chứng chứng cứ thì các bạn cũng có thể sử dụng cái ờ, định vị L16S này ngoài ra là định vị đi kèm theo cả nghe âm thanh nghe lén luôn còn khi mà các bạn mua hàng trực tiếp trên ờ, cái ờ, video này thì tôi sẽ tặng kèm cho các bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ 16 GB để các bạn có thể lưu trữ lại mọi cái âm thanh trên cái thẻ nhớ và các bạn có thể tháo ra để cài đặt thì ờ, cách sử dụng của nó sẽ là đầu tiên thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho tôi một cái sim ờ, bất kỳ nhà mạng Sa, ờ, nhà mạng Viettel này hay là Mobifone hay là ấy, Vinaphone đều có thể sử dụng hết chỉ cần có mạng 3G các bạn nhé đầu tiên là chúng ta sẽ vào đấy, mở cái thiết bị của chúng ta ra này đấy, mở phần đầu tiên là bên trong là khay nắp sim đấy, nhằm mục đích hôm nay là hướng dẫn luôn cho các bạn cách sử dụng của chiếc định vị L16S này và test hàng trực tiếp ở trên cái video này để các bạn có thể biết được cái công năng của nó và tiếp theo là tôi sẽ lắp thẻ nhớ vào phần bên trên thì để bật cái thiết bị này thì các bạn nó sẽ có một cái nút chấm màu đen này các bạn có thể thấy được nút chấm màu đen và các bạn sẽ giữ cho tôi trong vòng từ một à, từ 2 giây thì nó sẽ được bật lên này tôi sẽ giữ cho bạn xem này Đây. Đấy, khi nào ba đèn nó sáng lên là cái chiếc ờ, định vị của các bạn có thể biết à, là đang bật đầu tiên là chính là cái GPS đây trên phần đầu nó này chính là cái GPS để các bạn có thể biết được là đang phát sáng là đang hoạt động tiếp theo là cái tần sóng của sim là bắt buộc phải có mạng 3G Đấy, thì ờ, nó mới có thể sử dụng được định vị được Đấy, toàn cầu tất cả các cái ờ, địa điểm nơi ở trên thế giới đều có thể định vị được hết và tiếp theo là pin cái này thì nó cập nhật tất cả bản đồ trên thế giới tất cả các nước Đấy, trên thế giới đều có thể định vị được hết với cái chiếc định vị L16S này và khi các bạn đã định vị à, sử dụng thì các bạn sẽ lắp à, cái lắp vào cho tôi để nó sẽ không ấy, lộ ra cái đèn sáng Đấy, không ai có thể phát hiện ra đó và các bạn sẽ có một điều rằng là các bạn sẽ có thể đấy, sử dụng để theo dõi trực tiếp trên cái chiếc điện thoại di động của bạn Samsung này Oppo này iPhone này Android này tất cả các dòng điện thoại các bạn đều có thể theo dõi được hết chỉ cần các bạn ấy, à, cải tải cho tôi cái ứng dụng đó chính là 365 GPS đây chính là cái ứng dụng các bạn nhé đó các bạn thấy được đây này ứng dụng ờ, các bạn phải tải về chính là 365 GPS đây, giới thiệu các bạn đây và khi mà các bạn muốn nghe lén thì ờ, đây tôi sẽ các bạn nghe khi các bạn muốn nghe lén này đây là tất cả các chức năng nghe lén của cái định vị L16S này Ờ, chủ yếu hôm nay à, tôi sẽ muốn giới thiệu đến các bạn là à, cái định vị của nó có chuẩn hay không và sẽ cho các bạn quay nghe qua à, cái âm thanh của nó ờ, tất cả các chức năng này. ví dụ như là các bạn muốn tự động gọi lại khi có âm thanh thì các bạn soạn 313 này để thiết bị nhắn tin cho chủ nhân khi có âm thanh của giọng nói người nó sẽ tự động phân biệt cho bạn nhé soạn con 317 này xóa sạch nội dung trong thẻ nhớ khi mà bộ nhớ và thẻ nhớ đầy soạn con 314 và kết thúc chức năng tự động gọi lại khi các bạn có âm thanh lập tức nó gọi cho mình chỉ cần có âm thanh là nó gọi cho mình à, thì nó rất là bị phiền phức thì các bạn có thể à, tắt cái chức năng này đi hay là tự động ghi âm à, cái đoạn âm thanh clip khi mà có âm thanh của người nói này soạn ba con hai này rất là nhiều chức năng à, ưu việt sử dụng cho các bạn và bắt buộc là sim thì sim phải hoạt động bình thường các bạn nhé đầu tiên là tôi sẽ vào cái ứng dụng đó chính là định vị 365 GPS đây chính là định vị 365 GPS và tôi sẽ đăng nhập vào Đấy, bây giờ tôi đang xuất ra đăng xuất cái định vị của tôi đang sử dụng này đăng xuất ra này và làm cách nào để các bạn có thể sử dụng nó đầu tiên là các bạn bấm vào cái góc có cái mã này bấm vào góc của mã của nó này và các bạn chỉ việc soi đấy, duy nhất là cái mã mã đen này cái mã vùng đen này các bạn phải soi đúng vào cái hình ảnh vuông camera nhá và tôi đưa vào này lập tức đấy, nó tự động nó quét và nó đăng nhập cho các bạn đây này địa chỉ của tôi này rất là chuẩn xác đây các bạn nhé đấy, rõ rõ ràng nhà nghỉ à, nhà luôn đấy, có hiện tất cả nhà nghỉ khách sạn nhé, nó đều hiện hết luôn đây dành cho các bạn à, bắt à, chồng vợ con ngoại tình nhé, hay là đi đâu đấy, năng nhăng các bạn có thể sử dụng cái định vị L16 này để theo dõi được lưu ý với nó là cái độ ờ, chênh lệch của nó sẽ là bị à, sai với cái phạm vi là 3 mét đấy, chỉ 3 mét thôi đây các bạn nhé đây Phạm Hùng này Từ Liêm Hà Nội này Việt Nam này đấy, ngày giờ rất đầy đủ hết các bạn nhé đấy độ pin này 92 phần trăm này đấy rất là nhiều chức năng ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng đấy, làm ờ, nhiều chức năng hơn nữa như là chúng ta có thể ờ, đánh dấu được cái phạm vi mà khi mà ờ, các bạn đánh dấu này xong rồi cái định vị của chúng ta đi do ra khỏi cái phạm vi đánh dấu thì lập tức nó sẽ báo về điện thoại cho các bạn để các bạn có thể biết được rằng là đã đi ra khỏi cái phạm vi đó đấy, rất là cách dùng thì rất là đơn giản Thế trên đây tôi chỉ test cho các bạn đầu tiên là cái cách à, cái định vị của nó chuẩn xác như thế nào thôi Đấy, còn cái phần à, chuyên sâu hơn thì khi mà các bạn à, mua hàng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết về cách sử dụng của nó thì bây giờ một chiếc điện thoại thì chỉ có thể làm chủ nhân được với một cái định vị là 16 s thì cách làm chủ nhân như thế nào thì ở trên đây tôi đã cho các bạn xem này để các bạn có thể nghe lén này các bạn sẽ soạn là ba con không thăng này và cái số điện thoại trên điện thoại chúng ta thăng xong đấy chúng ta sẽ gửi vào số điện thoại ở cái định vị này và đầu tiên bây giờ tôi sẽ thực hiện luôn cho các bạn này tôi sẽ lưu định vị là L16S rồi đây, cái định vị của tôi này số điện thoại đây lưu là L16S rồi tôi bấm này và tôi sẽ soạn tin là thăng tôi sẽ xem lại cho nó chắc chắn này à, ba à, con không trước này xong thăng này không không không xong rồi thăng này số điện thoại của tôi này xong thăng tiếp này ơi và tôi đã soạn tin nhắn đến L6S khi nào mà nó kích hoạt thành công thì nó sẽ gửi về cho chúng ta một tin nhắn đã kích hoạt thành công đây chính là tin nhắn kích hoạt thành công này và bây giờ thì chỉ có số điện thoại của chúng ta mới có thể gọi vào số điện thoại trong thiết bị này để chúng ta nghe âm thanh tôi sẽ gọi trực tiếp luôn cho các bạn để nghe đây các bạn nhé hãy thiết lập trạng thái bình thường mới vừa đẩy mạnh phát triển khi mà tôi gọi hội, khi mà tôi gọi thì lập tức nó sẽ bắt máy luôn bắt máy luôn các bạn nhé alo alo, alo hai thiết bị để gần nhau nó sẽ bị uh, âm thanh của nó sẽ bị uh, pha tạp lẫn lộn rồi nó sẽ bị lặp đi lặp lại tiếng âm thanh và sẽ bị nhiễu tần sóng nên là các bạn uh, đặt xa ra tôi test cho các bạn này alo alo alo đó các bạn có thể nghe được cái âm thanh của chiếc uh, định vị L16S này rất là trong Đấy, nó có thể uh, pha những cái tạp âm nó sẽ bị loại trừ ra bên ngoài Đấy, không bao giờ có tạp âm ở trên chiếc định vị này nữa kể cả khi các bạn ra ngoài đường đấy, nó sẽ à, sử dụng cái định vị này đấy, à, cao cấp nhất bây giờ hiện tại trong cái năm 2020 à, hiện nay thì người ta sử dụng cái dòng định vị rất siêu nhỏ này rất là nhỏ gọn này tiện ích này và đạt được nhiều cái hiệu quả cao đấy, khi các bạn sử dụng này các bạn sẽ nắp vào cho tôi đấy, và các bạn sử dụng như bình thường đấy, còn rất là nhiều những chức năng ưu việt trên chiếc định vị L16S này thì các bạn nào có nhu cầu cần được uh, tư vấn về cái sản phẩm định vị là 16S này thì chúng tôi còn rất là nhiều đấy, à, cái mặt hàng để cho các bạn đấy, à, cái lô hàng rất là lớn để phục vụ cho tất cả các bạn thì các bạn nào cần thì liên hệ trực tiếp cho tôi qua cái số hotline tôi đã đặt ở trên góc màn hình để tôi sẽ tư vấn cho các bạn về cái sản phẩm này và video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem video Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty nghe nhìn thông minh tiếp tục là clip hôm nay mình sẽ review tới cho các bạn một cái sản phẩm chắc chắn rất là hot ở cái thị trường bán camera siêu nhỏ tại Việt Nam và hiện tại thì ờ, trên tất cả các dòng ờ, ví dụ như là iPhone và Samsung Android thì hầu hết là cái ứng dụng xem camera siêu nhỏ nó đã bị loại trừ là không thể ấy, tải về được nữa thì hôm nay à, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn là một cái chiếc camera siêu nhỏ với một ứng dụng hoàn toàn là mới để cho các bạn có thể sử dụng vào những mục đích của các bạn khi mà các bạn sử dụng những cái dòng camera siêu nhỏ này sử dụng uh, giám sát đấy, đầy đủ rất là nhiều và hôm nay à, nó sẽ sử dụng bằng đấy, một cái ứng dụng mới có tên là Lookcam đây chính là cái tên ứng dụng uh, camera mới để các bạn có thể sử dụng tất cả trên những cái dòng iPhone hay Android hay là Oppo ấy, các bạn đều có thể tải về được hết Đấy, với cái ứng dụng mới này và xem trực tiếp bằng cam mới luôn Đấy, đây là một cái dòng siêu phẩm cam mới trong cái năm 2020 các bạn nhé bây giờ mình mở hộp sản phẩm này thường là các bạn à, sử dụng những dòng này Đấy, ví dụ các bạn có thể ra ngoài đường này quay lại những bằng chứng chứng cứ mà khi các bạn đi ngoài đường Đấy, công an hay là nhận hối lộ thì các bạn có thể sử dụng camera này để các bạn có thể uh, theo dõi được hoặc là các bạn sử dụng à, những cái dòng à, camera này để à, các bạn giám sát những vật dụng có giá trị tại công ty này hay là tại gia đình của chúng ta giám sát con nhỏ trẻ em hay là bảo mẫu yếc tùy theo những cái môi trường các bạn sử dụng như thế nào là tùy vào mục đích của các bạn thì hôm nay chủ yếu là mình muốn giới thiệu đến các bạn để các bạn có thể biết được cái dòng cam này và các bạn sẽ cập nhật nó về và các bạn sử dụng vào những cái việc mà các bạn cần làm và đây chính là chiếc camera siêu nhỏ chắc chắn là không còn xa lạ gì đối với tất cả mọi người nữa Đấy, về cái sản phẩm này đầu tiên là sẽ là một cục pin riêng cục pin của nó sẽ có thể lên đến là 13 đến 15 tiếng và cái sản phẩm của chúng ta bao gồm à, là một cái mắt camera mắt camera siêu nhỏ và một cái à, đoạn dây dây này dùng chúng ta có thể gập gãy này hay là chúng ta câu xéo thoải mái luôn đối với cái à, dòng camera V99 này là một trong những dòng tốt nhất từ trước đến giờ từ đầu 2018 đến 2020 và ngày ngày nó đều cải tiến ra những cái dòng mới nhưng mà hiện tại bây giờ tại cái thị trường Việt Nam ấy vẫn ưa sử dụng nhất đó chính là cái chiếc camera siêu nhỏ V99 này đây các bạn này dòng camera mini rất là tốt và khi các bạn sử dụng đấy, trên thân của nó vẫn đầy đủ là một công tắc bật mở này khay cắm thẻ nhớ này thẻ nhớ thì hỗ trợ cho các bạn vẫn là 1632 64 ghi đấy, tùy theo bộ nhớ bạn cần sử dụng đấy, chân cắm sạc này cái nút reset này reset à, camera hoàn toàn mà khi mà chúng ta đấy, à, những cái dữ liệu trong máy này đây các bạn nhá đấy, và đây là dây cáp sạc này và kèm theo đó là mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn một bộ cúc áo một bộ cúc áo này để các bạn ngụy trang vào cam này đấy đi ra ngoài đường hay là trong à, phòng công ty họp tiếc là chúng ta đeo ngụy trang cúc áo này vào trực tiếp trong cái mắt camera siêu nhỏ để các bạn có thể ờ, không bị ờ, đối phương hay là người khác phát hiện ra được là chúng ta đang sử dụng cái dòng camera siêu nhỏ và bây giờ thì trực tiếp tôi sẽ test ờ, cái sản phẩm hôm nay cho tất cả các bạn để các bạn có thể vẫn biết là cái hình ảnh chất lượng cái video của nó vẫn là 1080 này 2K và 4K ngoài ra là âm thanh vẫn nghe rất là rõ trong cái phạm vi là từ 8 đến 10 mét bán kính xung quanh Đây, bây giờ tôi sẽ trực tiếp này tôi lắp sản phẩm này Đấy, lắp vào và nó sẽ có đèn à, và cái đèn này thì chúng ta có thể tắt được Đấy, à, trực tiếp trên ứng dụng của chúng ta các bạn nhé đây chính là đèn này à, khi các bạn sử dụng thì các bạn nên nhấn reset trước reset trước để cho cam chúng ta để biết được rằng là chưa từng đấy, à, kết nối ở địa phương ở bất cứ nơi đâu à, mỗi lần à, chúng ta sử dụng cái dòng cam này thì chúng ta lên reset một lần để khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ được có cái độ mượt mà hơn đối với cam của chúng ta và cái cam này thì khi các bạn sử dụng đấy, lưu ý rằng là đấy, chống ấy khi mà các bạn sử dụng là không lên đấy, bị rơi xuống nước hay là bị gãy tần sóng nước gì đấy, khi mà các bạn gặp thì các bạn có thể gặp nhỏ gọn và cái cục pin như này vẫn có thể ok đây là khi mà tôi gặp này gặp lại và các bạn à, cuộn băng dính vào khi mà các bạn cuộn băng dính vào cuộn băng dính đen thoải mái luôn nhá chỉ cần cái mắt cam chúng ta lộ ra ngoài với cái à, mắt cam cái độ rộng là 120 độ thì các bạn có thể nhìn rất là nét và bây giờ tôi sẽ kết nối này bước một là chúng ta sẽ vào cài đặt của điện thoại này khi chúng ta đã bật camera lên này và wi-fi này và tiếp tục là nó sẽ phát ra chúng ta một cái sóng wi-fi dài không có bảo mật vẫn như dòng cam trước chúng ta bấm vào này bấm vào chờ chờ riêng vào dòng iPhone này chờ từ 30 giây đến 1 phút là đã kết nối thành công còn tất cả những dòng khác đấy, kết nối cái là được luôn riêng về wi-fi đấy, kết nối được là hiện sẽ hiện sóng wi-fi này tiếp theo chúng ta sẽ vào phần nút cam nhé sẽ vào phần camera lốc cam và nó sẽ hiện cho chúng ta đó chính là camera đã được hiển thị với chế độ online là sẵn sàng để chúng ta có thể xem bấm vào này và xem camera này đây bấm vào kèn này kèn này để xem camera đây đây chính là cái chất lượng 4K này cho bạn xem này đây nhá rất là nét này cửa hàng chúng tôi này cập nhật rất là nhiều món đồ cho các bạn lựa chọn này luôn luôn cải tiến những mẫu đồ mới nhất các bạn nhé đây Đấy, khi mà các bạn quay đến đâu thì lập tức là nó sẽ bắt nét đến đó đây các bạn nhé các bạn nhìn này theo dõi được này đó, chúng tôi đã cập nhật cái lô hàng rất là nhiều bây bắt đầu nghe em thanh này. alo alo alo alo và nó sẽ ngoại trừ đấy chính là cái vọng âm mà cái cái những cái cái mà khiến cho chúng ta đau đầu nhất đó chính là bị vọng âm quay lại đấy thì nó sẽ được cải tiến ở cái dòng cam này chúng ta tắt tắt đèn này đấy, lập tức đèn tắt đi và camera chúng ta vẫn quay bình thường đây các bạn thấy này đấy, đèn đã tắt đi và camera chúng ta quay bình thường ngoài ra thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ đấy, ví dụ như chúng ta có thể quay phim chụp ảnh trực tiếp trên cái video của chúng ta này chụp ảnh thì sẽ có chụp ảnh này quay phim thì nó sẽ chạy dây ở trên góc màn hình này đây các bạn này nhìn đang chạy dây này là đang quay phim nhá và chúng ta tắt này và chúng ta có thể đảo chiều khi mà chúng ta lỡ vô tình đặt cam ngược đấy, chúng ta đảo chiều tùy theo đấy, thuận nhận thuận với cái mắt nhìn của chúng ta thì chúng ta đảo chiều camera đấy, ngày giờ rất là chi tiết này mùng 1 tháng 6 2020 này và 11 giờ 09 này đúng với giờ điện thoại chúng ta đó các bạn nhé và khi mà các bạn muốn kiểm tra đấy, vào cái phần chụp ảnh chúng ta vừa chụp này chúng ta sẽ vào photo Đấy, sẽ đầy đủ hết ảnh vừa chụp hoặc là video vừa quay nó sẽ hiện rõ trong này giai đoạn video tôi vừa quay là 6 giây các bạn nha nó sẽ hiện thị đầy đủ hết và khi mà các bạn muốn cài đặt xem từ xa thì đây các bạn sẽ cài đặt theo tôi này bấm vào cài đặt và các bạn vào à, device setting tiếp tục là vào wifi setting để xem từ xa qua cái mạng 3G à, đấy là khi chúng ta sử dụng này chúng ta sẽ điền đúng với cái mật khẩu và wifi chúng ta đang sử dụng ví dụ như là tôi sẽ viết trực tiếp tên wifi luôn này tên wifi này của uh, tại nơi chúng ta đặt camera và tiếp theo là mật khẩu và chúng ta sẽ nhấn ok nhấn ok khi mà chúng ta đã nhấn ok thành công rồi chúng ta chỉ việc quay lại cái màn hình chính và khi nào chờ đến lúc camera hiện đi vai online chúng ta tắt wifi đi là ở bất cứ nơi đâu là các bạn đều có thể xem được đối với cái chiếc camera siêu nhỏ V99 mới nhất năm 2020 này sử dụng tiện lợi hữu ích vào nhiều mục đích khác nhau và mang lại cho các bạn đấy, những cái à, khoảnh khắc những cái video có giá trị đấy, với các bạn khi mà các bạn sử dụng đấy. và vừa rồi đấy, tôi mình đã giới thiệu đến cho tất cả các bạn chính là cái dòng camera siêu nhỏ mini V99 đấy, mới nhất hiện nay trong cái năm 2020 và ngoài ra là nhà mình còn rất nhiều những dòng camera khác đấy, ví dụ như là camera ngụy trang trực tiếp bằng à, ví này và nhiều loại khác thiết bị định vị thiết bị nghe lén hay camera siêu nhỏ giấu kín ngụy trang các bạn cần đặt vào những sản phẩm nào có thể liên hệ trực tiếp của tôi qua số điện thoại đặt ở trên góc màn hình và nếu các bạn xem video cảm thấy hay thì hãy để lại cho tôi một đăng ký và một comment để chúng tôi sẽ cải tiến những video cho à, tất cả bạn xem hài lòng cảm ơn các bạn đã xem video của tôi